Bí ẩn Đại Mỹ Nhân và thuật xem tướng xương Trong cuốn Nhân Luân Đại Thống Phú là một trong bốn bộ sách xem tướng được thu thập trong tứ khố toàn thư có đoạn. Giàu nghèo trong đời con người đều được quyết định bởi cốt pháp, tức tướng của xương. Con người nhận được khí thiên địa tự nhiên, kết thành bảo thai, hiển minh hay ngu muội, cao quý hay hạ tiện. Tuổi thọ, hùng phát của họ đều được quyết định bởi cốt phá. Người xưa cũng thường nói, xương làm chủ thân thể con người, nên có thể thấy cổ nhân từ lâu đã rất xem trọng tướng xương. Vậy bí mật trong thuật xem tướng xương này là gì và ứng dụng thần kỳ của nó ra sao? Ngày hôm nay, Xuyên Vạn Cổ sẽ mời quý vị cùng đến với câu chuyện về đại mỹ nhân Trương Ninh và một loại thuật dự đoán thần kỳ, đó là xem tướng xương. Con dâu của đại tướng quân và thuật xem tướng xương vào một ngày của năm 1982, tại nhà của giáo sư Khương ở Nam Kinh, có một người nữ giới ngoài 30 tuổi tới để xem tướng xương. Giáo sư Khương đã 60 tuổi, có một con mắt đã bị hỏng. Ông liền bảo cô gái ngồi bên cạnh mình và sờ xương của cô ấy, rồi ông thở dài nói. Ai già cô nương à, tai của cô nó đã mọc ngược phản lại với cô rồi. Cô gái không nhịn được lại cười nói, tai của tôi chẳng phải rất tốt đó sao, phản ngược lại cái gì chứ. Giáo sư Khương lại nói rằng, Tôi là nói phản là trong học thuật xem tướng xương nói về phản. Nói về tay phải và tay trái của cô, nếu đổi đi một chút thì cô sẽ là hoàng hậu, là mẫu quốc. Cô gái nghe xong giật mình lẩm bẩm nói, ông làm sao mà biết được chuẩn như vậy? Chỉ cần sờ qua xương là có thể biết rõ đến vậy sao? La lịch bí ẩn của vị giáo sư biết xem tướng xương. Chúng ta hãy gác chuyện cô gái phía trên để cùng tìm hiểu về lai lịch vị giáo sư kỳ bí kia trước nhé. Tuy nhiên, muốn hiểu rõ ngọn nguồn thuật xem tướng xương của vị giáo sư họ Khương kia thì chúng ta cần quay lại thời gian của những năm 1950 của thế kỷ 19. Có một người tinh thông trong học thuật xem tướng xương vác theo một tấm biển hiệu xem tướng, đi khắp Nam Bắc xem tướng cho mọi người. Một hôm, ông tới một thị trấn nhỏ tên là Tử Kinh Sơn. Kết quả là vừa bước ra phố, trong tâm đã giật mình bởi vì ông nhìn thấy hầu hết tất cả những người đi trên phố đều có mệnh làm quan. Một người phu khuân vác chính là mệnh làm quan ngũ phẩm, người gò hàn sắt thì chính là có mệnh làm đại tướng quân, thậm chí ngay cả người bán hàng rong cũng có tướng của quan viên tam phẩm. Người xem tướng nghĩ trong lòng, nếu như trên thị trấn này có hai cử nhân thì cũng là bình thường, có một tiến sĩ thì quả là quá giỏi rồi, tại sao khắp phố đều là những trọng thần triều đình như vậy? Điều này quả là khó mà tin nổi. Ông liền thở dài, cảm thấy học nghệ chưa đủ tinh thông, xem tướng lần này cũng kém quá, dở quá rồi, quả thực không thể đáng tin nữa, quả thực là không còn mặt mũi nào mà tiếp tục trà trộn vào hành nghề này nữa rồi. Thế là ông đập biển của mình đi và chuyển nghề đến tiệm thuốc phụ bán thuốc. Lại một năm trôi qua, bỗng nhiên đang yên đang lành thì vô cớ thiên hạ có biến loạn theo đó, Hồng Tú Toàn ở Quảng Tây đã giấy quân tạo phản, đánh chiếm Nam Kinh và lập nên Thái Bình Thiên Quốc. Nếu như quý vị khán giả của Duyên Vạn Cổ thường xuyên xem phim cổ trang của Trung Quốc nói về giai đoạn triều đại Mãn Thanh thì chắc chắn sẽ biết đến cái tên Thái Bình Thiên Quốc này. Quay lại câu chuyện của chúng ta, lúc ấy giờ khi quân nổi loạn đánh chiếm được chính quyền, thì quả nhiên những người phu quân vác sai dịch trước kia ở trên phố, từng người từng người đều trở thành những quan viên có phẩm cấp. Người xem tướng lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra lúc đó ta xem không hề nhầm chút nào. Lúc này thầy xem tướng mới lấy lại tự tin và quay trở lại hành nghề cũ. Tìm được truyền nhân xuất chúng. Hoa tàn rồi hoa lại nở, hoa nở rồi hoa lại tàn, cứ thế năm này qua năm khác. Trước mắt quả đỉ chẳng mấy chốc người xem tướng đã có một đồ tôn. Đồ tôn sau khi kế thừa y bát của ông đã sờ xương xem tướng mệnh cho người vô cùng chuẩn xác, nhưng hai mắt đều gần như bị hỏng. Chúng ta dưới đây sẽ gọi ông ấy là thầy xem tướng thứ hai. Ông ấy định cư ở Nam Ninh và mở một quầy hàng ở miếu phu tử để xem tướng số cho người. Tưởng Kinh Quốc mới nghe thông tin giai thoại rằng có một người ở miếu phu tử xem tướng xương cho người cực kỳ chuẩn xác. Anh ấy cũng khởi tâm hiếu kỳ. Tưởng Kinh Quốc tự xưng là mình được giáo dục tốt, đã từng đi du học ở Liên Xô, rất tin vào khoa học và coi thường tất cả những điều mê tín phong kiến. Một hôm, Tưởng Kinh Quốc đến trước quầy hàng của thầy xem tướng số thệ thứ hai này và nói rằng ông cũng xem tướng cho tôi, sở xương của tôi. Nếu ông xem cho tôi không đúng, tôi sẽ phá bỏ quầy hàng này của ông, không cho phép ông tiếp tục ở đây lừa người nữa. Thầy tướng không nói gì, liền bắt đầu sờ từ từ đầu của tưởng kinh quốc xuống. Sờ tới bộ phận ngực của ông ấy thì dừng lại, thở dài và nói rằng Cậu đây là đầu rồng thân chó, quân chẳng phải quân, thần cũng chẳng phải thần. Y nói là vua cũng chẳng ra vua, mà bể tôi thì cũng chẳng phải bể tôi. Tưởng Kinh Quốc nghe xong nửa tin nửa ngờ, nhất thời đã khó hiểu lời thầy phán định, rồi cũng không còn cớ gì để gây sự nên đành đội nón quay về nhà. Cách một thời gian sau, Tưởng Kinh Quốc lại đến để thử vị thầy tướng mù này. Thầy tướng vừa sờ một cái liền tức giận và nói rằng Anh còn làm cái gì thế? Tôi chẳng đã nói rồi sao? Đầu rồng thân chó, không cần phải xem nữa. Sau khi Từ Kinh Quốc tới lần thứ hai thì thầy tướng số thế hệ thứ hai này đã biến mất khỏi miếu phù tử. Sau đó thầy tướng thế hệ thứ hai này đã có một đệ tử ở Tử Kinh Sơn xem tướng. Đây chính là thế hệ thứ tư là một công tử con nhà giàu, không cần phải dựa vào nghề sở xương xem tướng để kiếm ăn. Anh ta không có nhiều tâm tư kế, thừa y bát của thầy. Anh ta luôn muốn đi ra nước ngoài. Anh ta đã ngấm ngầm mua vé tàu để đi ra nước ngoài du học. Anh ta cũng không nói với thầy của mình một hôm, người đệ tử này chào tạm biệt tất cả người thân trong gia đình. Khi đến bến tàu thì bỗng nhiên thấy thầy vội vàng đi đến bến tàu. Người thầy này khuyên học trò đừng đi và nói nếu con đi thì sẽ một đi không trở về nữa. Nhưng người học trò này cứ nhất quyết muốn đi. Người thầy tướng này thấy không thể ngăn cản học trò được nữa rồi nên mặc dù ở bến tàu, trước mặt bao nhiêu người, ông đã quỷ xuống trước mặt đệ tử. Người đệ tử thấy thầy như vậy thì cũng không còn cách nào đành miễn cưỡng ở lại nhưng trong tâm vẫn đung nấu ý định lần sau sẽ tìm cơ hội giỏi đi. Ai ngờ hai tháng sau, có một thông tin gửi đến nói rằng con tàu đó đã biến mất trên đại dương mênh mông. Rất có thể nó đã gặp phải tai nạn. Tất cả các hành khách trên tàu không rõ sống chết ra sao. Người đệ tử này lúc đó khắp thần toát mồ hôi lạnh. Sư phụ đã cứu mình rồi. Từ đó, anh ấy bắt đầu toàn tâm kế thừa y bát của thầy tướng số. Người đệ tử này họ Khương, sau này trở thành giáo sư của trường Đại học Nam Kinh và cũng là khởi đầu câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, chính là người thầy tướng số đã xem tướng xương cho cô gái. Quay trở lại với câu chuyện của cô gái xem tướng xương, giáo sư Khương nói với cô gái rằng Cô 10 tuổi đã rời gia đình tự mưu sinh, được hưởng thụ ở chế độ thất phẩm. Cô có sự nghiệp nổi bật xuất chúng. 16 tuổi cô tha hương ở nước ngoài, có một cơ hội thăng quan tiến chức lên như diều gặp gió. Nhưng thật tiếc là không sông lên được. Nếu không thì cô sẽ là một người hưởng vinh hoa phú quý ở nước ngoài. Giáo sư Khương lại tiếp tục nói, từ lúc 17, 18 tuổi tới lúc 20 tuổi, cô chính là tam thủ lĩnh long hổ phượng, một lời nói như sấm sét san bằng mặt đất. Tiếc là cô không xung phá lên được, cô chính là một con phượng hoàng Đối tượng của cô không cần biết là long hay là hổ, cô đều là đệ nhất phu nhân. Nhưng thật tiếc rằng lúc đó mệnh của cô đã bị rớt xuống nghìn trượng, giống như một viên ngọc bị rơi vào ao bùn vậy. Cô gái đã kinh ngạc. Cô ấy tên là Trương Ninh, năm 1949, cô ấy được sinh ra ở Nam Kinh. Tên gọi tắt của Nam Kinh là Ninh, chính là tên của cô ấy. Cô ấy chính là thế hệ thứ hai chính tống của triều đại đỏ. Triều đại đỏ là chỉ cách mạng đỏ, chỉ chế độ Trung Quốc Cộng sản Bố của cô là tướng quân quân khu của Nam Ninh, nhưng tiếc là bố cô đã qua đời từ rất sớm. Trương Ninh lúc 10 tuổi là một văn công của đoàn văn công quân khu Nam Ninh, sau đó cô trở thành diễn viên chính của đoàn. Khi cô này lớn lên đã có nét đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Năm 16 tuổi, cô đã theo đoàn văn công đi biểu diễn ở Indonesia. Lúc đó đã lọt vào mắt xanh của công tử con trai Tổng thống Indo. Công tử này vừa nhìn đã thích cô và chuẩn bị lưu cô lại ở Indo Thật may là người của đoàn văn công đã kịp thời phát hiện nên đã đưa cô trở về nước. Đây chính là điều mà giáo sư Khương nói rằng cô 16 tuổi tha hương ra nước ngoài và có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Khi Trương Đình 17 tuổi, vừa hay gặp phái đoàn của vợ của Lâm Bưu là Diệp Quần đang tìm tuyển phi cho con trai là Lâm Lập Quả trên toàn quốc. Lâm Bưu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cũng là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc. Người trong quân khu vì muốn nịnh bà Diệp Quần nên đã ngấm ngầm mang ảnh của Trương Minh gửi cho bà ấy và quả nhiên đã bị nhắm chọn chúng. Tổ chức liền đưa Trang Ninh, người chẳng hề biết gì lên Bắc Kinh để hậu tuyển. Lâm Lập Quả vừa nhìn là đã nhắm trúng cô và cô đã trở thành vị hôn thê của Lâm Lập Quả và như vậy cô đã vô tình lờ mờ bước vào gia đình lớn thứ hai của Trung Quốc. Sau đó, cô ấy đã đem toàn bộ trải nghiệm này của mình viết thành tác phẩm tự truyện, Trương Ninh tự viết về bản thân Thực ra, trước đó Trương Ninh đã có người yêu, nhưng đã bị Lâm Lập Quả nhắm trúng rồi thì không còn cách nào khác nữa. Ở chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc, gia đình họ Lâm quyền thế rất lớn nên chỉ đành phải chia tay với người yêu, nếu không người yêu cô sẽ chỉ có một con đường chết. Và đây là điều mà giáo sư Khương nói rằng khi cô ấy 17 tuổi đã bắt đầu có cuộc gặp gỡ. Sau khi Trương Ninh trở thành con dâu tương lai theo chủ ý của gia đình Phó Chủ tịch nước Lâm Bưu, thực ra cô cũng không có nhiều cơ hội được gặp Lâm Bưu. Lúc đó, nhãn hiệu trên mình của Lâm Bưu là chiến hữu thân mật và người kế nghiệp của Mao Trạch Đông. Nhưng thân thể người chiến hữu thân mật này lại không tốt, bệnh tật quanh năm phải uống thuốc. Khi Mao Trạch Đông triệu kiến ông ấy, ông mới được tiêm một ít thuốc hưng phấn khiến bản thân mình có cơ thể xem ra trông như tràn đầy sức sống. Khi Lâm Bưu biết về kế nghiệp của mình viết điều lễ đảng, ông chỉ nói duy nhất một câu, xong rồi, tôi bị đóng đinh lên thập tự giá rồi. Và rồi, cuộc sống hàng ngày của Lâm Bưu cứ nơm nớp lo sợ như đang đi bộ trên một tảng băng mỏng vậy. Quả nhiên tại hội nghị Lư Sơn năm 71, lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã ám thị Lâm Bưu là chủ nghĩa bè phái và chủ nghĩa tông phái. Đây được coi như bản án tử dành cho vị thống soái họ Lâm. Hiểu rõ bối cảnh đấu đá để tranh giành quyền lực vô cùng tàn độc của nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, cả gia đình của Lâm Bưu từ sớm đã huấn luyện ra khứu giác chính trị cực kỳ nhạy bén. Họ dự cảm thấy đại nạn sắp giáng lên đầu, nhưng không thể tưởng tượng ra được người chiến hữu thân mật, Mao huynh đệ lại chính là người muốn giết mình. Trong lúc bó tay chở chết, thế là họ nghĩ ra được một cách duy nhất, đó là chạy trốn. Cả nhà họ đều cố làm ra vẻ bình tĩnh, không hề kinh động. Ngay cả Trương Ninh cũng chẳng hề hay biết. Lâm Lập Quả muốn đưa vị hôn thê là vợ tương lai cùng đi trốn, nhưng trong nhà lại xuất ra một tiểu tướng lòng son dạ sắt, tận tụy hết lòng với cách mạng. Đó chính là chị gái của Lâm Lập Quả là Lâm Lập Hằng. Cô ấy không chỉ tự mình không ngồi trên máy bay để trốn chạy mà còn đưa thông tin gia đình chạy trốn báo thù cho Chu lại Trước đêm gia đình chạy trốn, Lâm Lập Hằng đã cho em dâu tương lai là Trương Ninh uống thuốc ngủ khiến cô ngủ mất. Lâm Lập quả không tìm thấy Trương Ninh đâu cả. Nhưng hành động này đã cứu được mệnh của Trương Ninh, nếu không thì ở udukan Mông Cổ đã chỉ có thêm một thi thể nữ nữa chết mà thôi. Sau này mọi người đều biết đến sự kiện ngày 13 tháng 9, chiếc máy bay mà cả gia đình của Lâm Bưu dùng để bỏ trốn đã bị gặp tai nạn và bị rơi. Nguyên nhân có thể là bị trúng đạn mà rơi xuống đất. Trương Ninh, người được phê chuẩn là con dâu của Lâm Bưu sau đó đã bị cách ly thẩm tra. Trong thời gian bị thẩm tra, sắc đẹp như hoa như nguyệt của cô ấy đã thu hút sự hy vọng có được cô của một người khác. Anh ta là người mới nổi lên trong giới chính trị, tên là Mao Viễn Tân, là cháu trai của Mao Trạch Đông. Nhưng Trương Ninh lần này đã rút ra được bài học giáo huấn từ việc phúc đáp từ quân nhân. Một khi vào sân sau thì có nguy cơ sâu như biển. Cô không muốn bị cuốn vào loại đấu tranh chính trị vô vị này nữa nên kiên quyết kháng cự. Sự việc này cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, ở trong tình trạng không có căn cứ pháp luật nào, cô đã bị đưa tới nông trường để cải tạo lao động ba người anh em trong gia đình cũng bị liên lụy. Sau khi chuyển nghiệp từ bỏ bộ đội, họ bị phân bổ những công việc rất tồi tệ. Mãi tới năm 1976, Mao Trạch Đông qua đời, thì một thời kỳ trắng đen lẫn lộn mới kết thúc. Trường Ninh cũng được thả ra, nhưng lúc này cô đã bị trải qua 4 năm lao động cải tạo, toàn bộ cơ thể đã bị xuống dốc, nét đẹp như hoa, như nguyệt của cô đã không còn nữa. Sau khi lao động cải tạo, Trường Ninh, một cô gái yếu ớt về cả tâm lẫn thân, đã gả cho một người cầu hồn khác. Nhưng lần hôn nhân này đã không hạnh phúc. Trương Ninh bị những lời thẳng thắn từ miệng thép của giáo sư Khương nói ra đã không nói được lời nào. Từ nhỏ, cô được giáo dục vô thần luận nên cô không tin có quỷ hay có thần. Lần này, cô ấy đến gặp xem thầy Khương, xem tướng, thực ra là vì cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, muốn tìm một chút an ủi từ bên trong mê tín phong kiến, xem xem tương lai liệu có hy vọng gì hay không. Giáo sư Khương đã tiếp tục nói rằng Cuộc hôn nhân hiện nay của cô sẽ kết thúc trong cuối năm nay. Đợi tới khi cô 38 tuổi đến 40 tuổi thì cô sẽ như hồng loan tinh đồng. Sẽ có người từ Đông Nam tới đưa cô bay qua đại dương, vượt qua biển để cô được sống bình yên đến những năm cuối đời. Anh ta mới chính là phu quân của bản mệnh của cô. Cô nương à, cô là người có mệnh tam phu, tức là có ba đời chồng. Trương Ninh nghe xong những lời này thì theo bản năng lắc đầu và nói làm sao có thể thế được, tôi làm sao có thể cưới hai lần được. Thưa các bạn, chúng ta cần nói một chút rằng ở đây có ý đã là vị hôn phu, là chồng chưa cưới, mới đính hôn thì cũng đã là một đời chồng. Giáo sư Khương nhìn Trương Ninh và nói, cô nương à, người mà là vị hôn phu, là người mà lần đầu tiên chưa kết hôn thành công với cô mới là người chồng thực sự của cô. Và đương nhiên, người mà giáo sư Khương nói đến ở đây chính là Lâm Lập Quả. Trương Minh đã nửa tin nửa ngờ đối với lời của giáo sư Khương. Nhưng cô đã nhìn thấy một mắt của giáo sư Khương dường như bị mù, mất đi khả năng nhìn. Cô liền nói với giáo sư Khương rằng muốn tìm một chuyên gia để chữa cho ông. Giáo sư Khương đã cười và nói, không có tác dụng gì. Sư phụ của tôi và tổ sư gia của tôi lúc tuổi già mắt đều không tốt bởi vì chúng tôi tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Đây là một dạng trời phạt. Vì vậy, tôi lúc bình thường không dễ dàng xem tướng cho người, trừ phi có ngọn nguồn của nó. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến thuật xem tướng này. Nói về thuật xem tướng hôm nay, thực ra nó đã rất được thịnh hành từ thời kỳ triều đại Nam Bắc. Nghe nói từ thời quỷ cốc tử, thầy xem tướng số từ thời đại Xuân Thu đã được sáng lập ra. Nó dựa vào hình dáng xương, vị trí và độ to nhỏ của xương để dự đoán vận mệnh của một người. Hình dáng xương ở đây cũng được gọi là cốt cách. Nó là một loại môn dự đoán học của Trung Quốc cổ đại. Có khi nó đứng độc lập, có khi thì nó được vận dụng kết hợp với bói toán. Người ta quen thuộc nhất với câu chuyện thuật xem tướng xương, xem cốt cách chính là trong hồi thứ 53 của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thúy Hằng tin rằng có rất nhiều bạn đều có ấn tượng về việc Ngụy Diên đã giết quan trên của mình là quan thái thú trưởng Sa tên là Hàn Huyền. Ngụy Diên tới đầu hàng Lưu Bị, không ngờ ra các Lượng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, rồi đột nhiên lớn tiếng hạ lệnh các tay đao phủ hai bên tả hữu lôi ra, giúp ta chém đầu. Lưu Bị ở bên cạnh không hiểu đầu đuôi ra sao liền hỏi Ngụy Diên có công vô tội, quân sư vì cớ gì mà lại muốn chiếm đầu hắn ta? Trong câu trả lời của Gia Cát Lượng có một câu như sau. Ngũ quan của Ngụy Diên đằng sau sọ não có xương tạo phản, chính là sau sọ não của Ngụy Diên có một mọc phần xương, báo trước sau này hắn sẽ tạo phản nên cần phải chém để trừ hậu họa sau này. May mà Lưu Bị là người cầu tình nên lúc đó mới cứu được sinh mệnh của Ngụy Diên. Chắc hẳn ở đây cũng có nhiều quý vị nghĩ rằng thế thì chẳng phải tướng Sương đã phản chủ hay sao? Nhưng đoạn câu chuyện này không chỉ có trong sách Tam Quốc Chí, trong cuốn tiểu thuyết phiên bản sớm hơn là Tam Quốc Chí Bình Thoại cũng không có. Là do La Quán Trung tự mình hư cấu nên, dùng để chỉ sự thần cơ diệu kế, học cứu kinh thư của Gia Cát Lượng. Ngay cả thuật xem tướng xương, ông ấy cũng biết. Thuật tướng cốt, tức là kỹ thuật xem tướng xương, cũng gọi là xem cốt cách, thực ra nó cũng giống như thuật xem phong thủy vậy. Thúy Hằng cũng tin rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều người nghe thấy từ cốt cách diện mạo Ví dụ như hồi còn nhỏ, tôi cũng hay nghe bố mẹ và các bậc bề trên nói rằng còn xem nó cốt cách diện mạo ra sao đã, rồi mới tính gả con hay kết bạn hoặc làm ăn sau này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các tác phẩm chuyên ngành trong cổ đại tuy không nhiều nhưng được ghi chép giải rác trong rất nhiều sách. Ví dụ như thư sách Nguyệt Ba Động Trung Ký của Trịnh Triều thời Nam Tống, thư sách Thái Thanh Thần Giám của Lưu Bá Ôn trong thời nhà Minh, truyền thuyết băng giám tạm dịch là mặt trăng của Tăng Quốc Phiên trong thời nhà Thanh. Trong những cuốn sách này đều có một bộ phận nội dung về tướng xương. Trong quyển băng giám này của Tăng Quốc Viên thì càng có khả năng là một vị tên là La Bổn Chân ở trong đạo viết. Ông chuyên viết về cách làm thế nào để phân biệt người, liền viết về xương ở trang đầu tiên. Trong sách viết, cốt cách tức là xương cốt và tinh thần của một người là có quan hệ quyết định hàng đầu. Trong sách nói về 9 loại tướng mạo cốt cách đại phú, đại quý. Nói về xem từng cốt, tức là lấy xem khuôn mặt và đầu của con người làm chủ yếu, rồi mới xem đến các bộ phận xương cốt khác trên cơ thể của con người. Vậy tại sao xem cốt cách, tức là xem hình dáng xương của con người, lại có thể xem được vận mệnh của con người? lấy nguyên lý tướng mệnh học của quyển băng giám này mà nói, tinh thần của con người không tồn tại một cách độc lập mà là dựa vào một vài loại vật chất. Giống như đất và nước, trên cùng một quả núi thì thường bị trôi đi, nhưng quả núi này vẫn không thay đổi hình dạng, cũng không đổ, là vì nham thạch ở trong nội tại của nó mà được gọi là thứ mạnh mà những thứ này được gọi là tinh khí thần của núi tụ lại mà thành và cốt cách của con người thì cũng có tác dụng như vậy nó giống như các thứ mạch nham thạch vậy nói lên toàn bộ sinh mệnh của con người vì vậy, mật mã sinh mệnh của con người thể hiện trong hình dạng xương cốt cũng được gọi là tử cốt. Những tướng cốt mà thầy tướng nhìn vào sờ đó, nó không phải là xương cốt mà mang ý nghĩa trên y học giải phẫu, mà nó là một bộ phận nhỏ xương cốt có liên quan đến tinh khí thần. Nó cần phải có những người thầy chuyên môn kế thừa và trải qua nhiều năm thể ngộ mới có thể nắm rõ được. Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện của Trường Ninh. Kết cục của câu chuyện Hoàng Phi sau khi Trương Ninh xem tướng xong 7 năm sau, lúc cô vừa tròn 40 tuổi thì một hôm bỗng nhiên nhận được một bức thư từ nước Mỹ. Người viết thư tên là Lâm Trại Phổ ngỏ ý muốn đặt quan hệ với cô ấy. Hai người qua lại với nhau, rất nhanh sau đó thì kết hôn. Lâm Trại Phổ mang theo Trương Ninh bay qua Đại Dương, vượt qua biển để đến nước Mỹ, từ đó sinh sống hạnh phúc bên nhau. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về Hoàng Phi xinh đẹp Trương Ninh tới đây cũng đã kết thúc. gia nhân, mặc dù đã trải qua lận đận, nhưng nếu so với đại đa số những người Trung Quốc ở trong khổ nạn vượt ra, thì cô ấy vẫn được tính là một người có kết cục hạnh phúc tốt đẹp. Bà Trương Ninh năm nay, 2022 là đã 73 tuổi. Lời kết của tiết mục hôm nay chính là lời chúc cho bà Trương Ninh khỏe mạnh trường thọ và cũng hy vọng cái thời đại mà đen trắng lẫn lộn điên đảo mà bà đã phải trải qua đừng quay lại để đổ lên đầu người dân Trung Quốc một lần nữa. Nhưng mà xem ra như hiện nay lại có ý giống như thời cách mạng văn hóa lặp lại rồi. Vâng, câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi từ đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.